mã số bảo hành của bếp là 011510 đây là nội thất phía bên trong của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem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 bếp này có hai tầng lửa các bạn có thể nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều ngoài ra cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc đây vị nướng cũng được chán một lớp sơn nữa bây giờ tôi sẽ mở nhọn ngọn lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây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 ở đây thì sau 3 giây thôi bếp của tôi đã khóa ra và kèm theo một tiếng bếp các bạn có thể vừa nghe dù công tắc nó đang mở nè bếp thực hiện chức năng khóa ra khi nước khi gió thổi tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai của bếp là chức năng khóa ra khi nước cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai miếng sắt để thay thế cho hai miếng đáy nồi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 rất là tốn kém để tiết kiệm chi phí các bạn nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp ga nội địa nhật các bạn thấy ngọn lửa đột nhiên nó giảm lại và không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được nhiệt độ nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta một đây là một cái chức năng rất là hay của bếp ga nội địa nhật tôi sẽ đo thử cho các bạn xem là nhiệt độ bên đây là 300 nó đã khóa ga bên đây cũng vậy thì ở vị trí khác nhau nhiệt độ của bếp sẽ khác nhau và thời gian khóa ga của nó cũng có thể sẽ khác nhau ở đây hai bếp của tôi đều đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc vẫn còn đang mở đấy để khắc phục vấn đề về pin các bạn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một cái viên pin sạc như thế này tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 năm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 là chức năng rang bếp có que cảm biến thông minh như tôi giới thiệu nó sẽ giới hạn nhiệt độ là 250 độ nó sẽ khóa ga để cho an toàn nên khi các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên bấm duy mức này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên thì que cảm biến nó sẽ tăng cái mức gia hạn của que cảm biến từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có sợ lo sợ bị kèm hãm nhiệt độ nữa còn kế bên đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên Bếp có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160, 180 và 200 độ C. Các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái vị trí đây. Nó sáng đến cái nhiệt độ nào thì bếp sẽ lưu ở nhiệt độ đó. Lúc chúng ta trên đồ ăn có một cái nhiệt độ ổn định, không có lo sợ bị quá lửa, đồ ăn bị cháy khét. Tiếp theo ở bên phía tay phải của tôi thì nó có chức năng nấu nước sôi và chức năng nấu cơm, nấu cháo. Cần nấm nước ở đây là chức năng nấu nước sôi đối với chức năng nấu nước sôi này khi mà các bạn nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên khoảng 5 phút sau bếp sẽ tự động khóa ga mục đích của bếp hẹn giờ như vậy với cái chế độ nấu nước sôi này tại vì theo khảo sát y tế vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hẳn được nên khi mà các bạn nấu nước sôi chúng ta nên sử dụng chức năng này để nó vệ sinh an toàn thực phẩm hơn ngoài ra nó cũng có thể hạn chế và khắc phục tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước mà chúng ta quên tắt các bạn có thể yên tâm là 5 phút sau bếp sẽ tự động khóa cho chúng ta chúng ta không cần lo là quên tắt bếp khi mà nấu nước sôi nữa còn ở đây là chức năng nấu cơm và tiếp tục là chức năng nấu cháo cái hình bóng đèn này đối với chức năng nấu cháo thì các bạn ở đây các bạn chỉ bấm vào chọn thôi còn đối với chức năng nấu cơm á do ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm có giá bên Nhật là khoảng hơn 3 triệu đồng Việt Nam nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên nếu ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất Ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp nướng vì đây là bếp nướng hai tầng lửa các bạn có thể nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều thì các bạn lưu ý không nên đặt một tảng đồ ăn lớn vào vì nướng mà chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ thôi vừa vặn xếp đều vào khay nướng và tưới một ít nước vào đây khi nướng chúng ta hơi nước bốc lên nó sẽ làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta không có bị khô cứng sau khi nướng